Ê, em đục cái tường ra nha, em đục cái lỗ ra nha. Ờ, đục đục đục đi, cái đục đi, cái đục đi. Trời ơi, đủ bự rồi. Ô ô ô. Nó thông không? Em đục cái lỗ ra để em đi xuống đây nè. À, em Ôi, đục một cái. Hồn vậy? <laughs> em đục cái anh cũng hết hồn. hết <laughs> hồn không? Vậy thế nào đứa con góc em hết hồn quá cái trên tầng nó lên trên tầng luôn rồi đó không cái cầu thang trên đó nó vô rồi đó Ủa không biết đó có được cái đường gì vô Piu piu piu Trời ơi Em chạy nhanh quá không kịp bắn á Ồ nghe tiếng rồi ba Má vừa mới thả anh drone luôn ba. Flash ra nè, flash ra nè. Ô ô ô ô. Sao chết? Sao chết hết vậy bố? Còn test rồi con. Boxer. Bên uh, trong phòng á, trong phòng á nghe bên tay phải à tay trái ừ ô chết rồi hả ừ. à, sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng anh nghĩa con switch coi coi cam đi coi anh nghĩ chắc dưới tầng dưới cái tầng dệt có nó bắn nó bắn nó, nó bắn nát hết cam rồi nó bắn hết cam luôn rồi Ồ. Ồ. Ồ, gì vậy nghĩa? Ê ê ê, ê thằng gì kìa? Thằng gì? Phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu. Trọng bọc anh bắn ác đó, nó trộn ác chết đó. Đủ mấy em thấy dạ. nó kìa ba anh. Quyền quá ba. Cũng được. Mình thích là mình tay rồi đúng không? À, đúng rồi. Ừ, má, Trình anh giờ lên tới goal rồi không mà Ý là sao anh anh biết nó đó ba anh dùng cho nữa không không cái chỗ đó lúc nó ra anh kiểu như anh anh nghĩ là sẽ có phải ừ chứ đâu cần phải biết gì em nghĩ là sẽ có rồi nằm xuống thấy liền luôn để, để em nằm xuống thử để em thấy gì hết <laughs> bên trong gà không à, em được thấy Valkyrie rồi ơi vậy vô bà nó chống quá luôn hả bà trong vô đi bèo bèo xong ơi có nhưng mà để để con ông từ né ra bé bé bé ngay ngay ngay cái cửa có cái có nghe cái cửa có cửa mà em vô có con có con camera của con Valkyrie á sau lưng em á thôi beo beo beo sau lưng em có cái camera của con Valkyrie á ừ đúng rồi what the fuck ủa anh không thấy đó luôn mà thấy rồi bắn rồi bắn rồi không bưu ê thằng bưu thấy anh mà không bắn anh ba ơi đi má điện bạc chưa ngon quá nó còn một chút nấu à Thôi luôn ý nghĩa nó còn một chút máu mà ba Má điện ba chiêu đẹp vãi Hết sợ hết luôn Đâu rồi đâu rồi Chút máu rồi Nghĩa ơi Đỏ đỏ nó nằm nó nằm Ờ thấy mà anh anh đang cứu tình trôn đó bà Ông ơi Nghe mùi à Má cầm mươi sao làm quá zone, you will be detected by hostiles. Location has been compromised. Nhấp từ từ. Giờ dạ. à? Vô vô vô vô vô vô. Anh đang đợi nó vô. Bắn được một đứa ai kêu chết rồi nha đi mà mặt căng đét rồi ba ừ. Đúng là cầm ờ để anh thôi chạy anh chạy xuống hầm đi có phu xuống đâu có ai có thể nào sửa ông pu rồi không khô xuống đâu em không thấy em đâu biết đứng đâu đâu nè nè nè thấy rồi nè nè đi veo, vô này đi veo, đây ở, ở, ở mày trống không à mày đó luôn theo dõi nhịp tim của chúng ta đó ba vô vô đây không không ai trong này đâu tôi đang dùng son nãy giờ mà này này này cái cầu hang cầu hang cầu hang vậy đấy không ngờ bắt anh anh thấy nó luôn quá Dịp mãi cái đường gỗ này Khỏe mà lư Nó bè kẹt trơn luôn qua Rồi, xong bộ mình tự sáng đấy rồi Nó vô hội Suicide Squad không? À... Suicide Squad mà à, Bé ơi, nó chạy ra, bé ơi, nó chạy ra kìa, bé ơi, bé, thằng nó chạy ra kìa, thằng nó chạy ra kìa Phù, sniper chưa, chưa chết ơ à, trên lầu có à no yes. tôi có nó là bên bên 222 nè Má nãy nó chạy khảo xong nó chết luôn á Nó chạy khảo xong là anh bắn thằng xuống luôn á Pu chết rồi pu trên lầu ngay hai thằng cuối nó ngay ngay ngay, trong cái phòng này luôn. Ừ một thằng nè. À từ từ để để để để để để để ờ, để, để tôi bắn khói vô. Đi tôi thấy nó. Thằng, còn lại đâu rồi? Nó chạy ra ngoài rồi. Mày chết đi cu. Ờ sao nó không chết? <laughs> Ờ sao nó không chết? Bởi cái đá. Ờ sao bé không chết? Bình tĩnh, bình ờ, tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, không quay từ từ nha, từ từ nó đang canh chỗ em rồi à, đây là vấn đề là cái thằng còn lại nằm ở đâu nè anh không có dám nhào vô không lại đâu anh nghĩ là trên đây nè anh nghĩ là trên đây vô vô không vô không canh canh canh vô này giùm anh nha Đừng bắn bắn lửa vô được rồi À, bắn quá trời bắn luôn á Mà anh spray từ mặt đất lên tới danh trời luôn <laughs> Rồi, thẳng rồi, ngon đi mở đâu, nó chống luôn, nó vô nó liền Còn một thằng bên đây trái, góc trái của phải không, góc trái của em Quay, quay, quay, cái, cái, cái, trái mà bên cái, cái, cái cửa, cửa, cửa bên kia á Cái cửa, cái cửa cái cái cửa bên đây trái á ờ ờ, ờ ờ ờ đó đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi ngay dưới cái ghế á không nó đi nha không không bên phải bên phải đâm dao đâm dao đâm dao đâm dao đâm dao, <laughs> nó chạy ra ngoài nó chạy ra ngoài rồi nằm giải chết đi ba nằm giải chết đi ba rồi đứng kế bên em luôn mà rồi barricade barricade ờ ờ khoan ờ, khoan sau lưng nhau sau lưng rồi Má hồi nãy có ai thấy tôi kêu con suýt không vậy? Thấy thấy thấy Ê ê nó chạy qua kìa má. Nó chạy qua kìa. mấy thông what the fuck không? Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ủa? Chưa, nó vô rồi, nó vô là không có thắng. phu Sao không thằng ai giết được mà. Ừ là vấn đề đấy, Nó chạy ngang qua cái cục của em luôn. Má vậy Nãy không là nổ tim mới không nãy mà gặp anh đó ờ, em bấm em bấm vơi là đâm dao nó luôn rồi nó chết liền à phải mà nãy em hoảng em hoảng tại em đang, em đang nạp đạn mà em hoảng em mới ấn nút y cái đỏ thành xuống lục em bắn nó mà mà <laughs> em tưởng nó giết em rồi tại em chạy là em, em thấy nó chạy lại gần em luôn mà cuối cùng nếu biết nó thấy luôn mà đúng ngu luôn mà má đi đừng chơi đứng đằng sau lưng gì anh má giờ có storm đồ nó ba đảo quá còn hang, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, còn hang, còn hang, còn hang, chỗ anh xuống đó Đi mà em giết được hai thằng Đó đó, ngay chỗ xuống luôn á Ủa rồi mà, vô rồi, vô rồi, nó chết rồi Chết rồi Này nè Đâu rồi, đâu rồi Ê, bay, bay, bay, đợi, đợi, đợi Cái lỗ đây, đục cái lỗ đây mày ai có bơm hay gì không, đục cái lỗ đây mày mày Lỗ, lỗ này là bèo Đừng, đừng, đừng bèo ra kia chỗ đó bèo Ừ đâu biết đâu có đúng, rồi đúng rồi được lỗ đi qua đi lại đúng rồi đúng rồi lỗ này cho bé lỗ này mà ra vậy lỗ này nè ô ờ, ờ, được được được được được được cũng được được được được đi ờ, chị gục hết sao nãy giờ tàn tàn anh tàn kêu assist không vậy trời còn xét ở đâu xét chết rồi ai chết rồi chết kìa kìa hay quá kìa cái thảm nó không rẻ đâu anh à đây xà thảm lâu lâu xà thảm cho vui Rồi, xuống đi, xuống đi Bèo, xuống đi Bèo Con thợ mai, ơ, ờ, thách chơi không? Ờ... Không, hình như không ai dùng thách Ờ, à, có thách chơi kìa, ai dùng thách chơi kìa Anh đang đánh thách chơi này ý là có ai cần thách chơi không? Có, anh bên đây nè, chỗ này nè, chỗ này nó nó, nó gắn cái tường ấy nè Chỗ em nè Xuống xuống lậu rồi, nó gắn cái điện điện của thằng gì của mình mẹ đanh Bandit Bandit hay gì? Bandit Anh dọc đâu vậy? Đâu đâu The really be fucking horn coming right down Ê ê ê ê ê em em em em Hồi nãy tôi mới thấy cái chân nó xuyên qua cái tường mà camera đây anh nằm đâu quên tiêu rồi Đây có cứu đúng được hay đó không nhiều gì gấp rồi nên, nên gắn khiên lên mà em thấy cái độ lò rồi em bắn luôn em bắn được mà nè cái chỗ này mà đục đường đường cái là đã luôn nghĩa đâu rồi nghĩa nghĩa đâu mất tiêu rồi mà ai nhìn cái lỗ qua bắn nào Nè nè nè nó lấy từ Ủa bắn vậy mà không mất máu trời Ồ, nhìn chơi đi nào. Rồi bắn rồi, bắn, đi bắn Bắn ê, ê, có một chỗ mất điện rồi đó, anh anh anh anh anh đục cái, cái tường mà kế bên đi ờ, không đục tường, đục tường Đục tường, đục tường, đục tường, đục tường Đục ở đây nè, đục tường ở đây đó, đó, đó, đục đục cái đó em. Có cái chỗ anh bắn, bắn cái cục bằng bắn đít rồi What the fuck Ủa con này nó bắn ở đâu ra vậy ta? mà nó canh cái nổ này nào không ngày này có hàng trong phòng này rồi không ơi cứu tôi ông ơi từ từ từ dạ. tôi chạy vô trong này nè cứu cứu cứu đây không anh canh nha ấy da đủ nó bắn ở đâu vậy ba má trời ơi hèn chi nãy thấy nó bắn đạn ra đó sao giờ còn muốn mình anh vậy ơi còn beo mà nó đứng trong cái nó đứng trong ngay cái cửa ra vô mà bên ờ, ấy đi đi á bây giờ là chạy đâu có kịp với thằng beo nè có thằng có thằng ở đó không đó một thằng đó đó đó, đó anh cửa trước mặt anh đó cửa trước mặt anh đó vừa mới nghe thấy cam ờ ừ, đó đó đó đó anh vô anh hốt thằng trong này trước đi ờ nó ra kìa từ từ <clears throat> Ờ Thiệt hả luôn á, thiệt luôn á, anh bò luôn á nhỉ Chưa sao, nó đang canh ở dưới mà Chơi má Ừ, trôi con đó là gieo mình nó coi được thôi, giống ai coi được Mày kể luôn đi, mày kể luôn chỗ này nó khó anh bán răng mà tôi nó chọn chỗ này là chỗ cuối cùng mà nó chọn luôn mày tao six bay hay quá quăng cái chỗ này giấu đúng hay luôn à, nè bước vô cho nổ liền quá thông điểm ra mày thức oh, không ai barricade cái cửa này à Black B chết Black B chết rồi đó Đỡ được một gánh nặng Hay quá Một lớp Địa điểm cao mấy cái lờ Ngay đây nè, ngay đây nè Anh còn canh bên này nữa không? nó đang lên cầu thang ngu coi anh cho anh này nè sao lên nào cầu thang luôn hả anh nghĩ là vậy anh đợi nó lên nè ồ oh, cái tiếng nghe tiếng sập sập nguồn có một thằng recruit nha ba sao không anh đi đường này hát gì vậy đây nó dưới hầm á Dưới hầm hả? Đây Từ từ để nó gì tôi đi xuống với coi Nó vẫn đang sang anh nữa Anh nghĩ là Ash hay cái gì đó Anh chưa thấy nó chạy vô người em rồi không? Mà giờ anh đang đợi nó vô nè Đây nè đó phiêu chết nè ash đang vô á anh nghĩ là ash á rồi không có recruit á con nó con gì ash hay gì hả recruit à, không ơi à, ơi sorry sorry sorry sorry không không mày vô đây mày vô đây mày vô đây mày vô đây mày vô đây mày vô đây mày vô đây nó spot rồi nó nó spot rồi mày ngoài nó biết đâu nghĩ một nó cầm khiên hay cầm cái gì cái thằng recruit này nó ơi đây đây đây đây đây à. chạy đi đâu chạy đi đâu má mình anh xử hết bốn đứa luôn á